thì thầy trò chúng ta ngày hôm nay sẽ đi tìm hiểu và cũng như đi tham gia cái cái bài giảng này đó chính là nói về một cái khái niệm đó chính là độ âm điện các em nhé và ứng dụng của độ âm điện ở trong cái việc là xác định cái liên kết của hợp chất này nó như thế nào các em chú ý nhé độ âm điện này thì độ âm điện của một nguyên tố thì nó sẽ đặc trưng cho khả năng hút electron đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của một nguyên tử nguyên tố đó khi hình thành những kết hóa học có nghĩa là nếu như độ âm điện càng cao thì khả năng hút càng mạnh chẳng hạn đúng không ạ độ âm điện càng thấp thì khả năng hút càng yếu được chưa đấy thì đấy là độ âm điện nhá và ở trong cái bảng tuần hoàn hóa học của chúng ta thì có một cái uh, nguyên tố là fluor thì nguyên tố này được coi là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất ở trong các nguyên tố hóa học đấy theo cái độ âm điện trong thang của Pauli đúng không ạ thì cái độ âm điện của fluor là 4 trên 4 đúng không ạ 3,98 người ta có thể làm tròn là 4 trên 4 Đấy. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học. Hiệu độ âm điện ở đây chính là cái hiệu số độ âm điện của hai cái nguyên tố mà hình thành nên cái liên kết này. Thì cái hiệu độ âm điện này có liên quan gì đến liên kết hóa học thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Hiệu độ âm điện và liên kết cộng hóa trị không có cực. Sự khác nhau về độ âm điện khi tham gia liên kết sẽ quyết định đến cái cặp electron chung đó nó uh, lệch vào đâu Đúng không ạ? Thì cái cặp electron này nó sẽ thuộc về hai nguyên tử liên kết với mức độ như nhau. Đúng không ạ? Bởi vì lúc đó thì hai cái nguyên tử đó có độ âm điện của nó gần như ngang bằng nhau đúng không ạ? Thì cái cặp electron nó sẽ làm sao? Nó sẽ uh, thuộc về cùng cả hai nguyên tử đó nó sẽ ở giữa được chưa? Đấy, liên kết cộng hóa trị không có cực. Đấy. Và chúng ta quy ước như sau nếu như bây giờ trong liên kết cộng hóa trị không có cực thì hiệu độ âm điện của hai nguyên tố nằm trong khoảng từ 0 đến 0,4, nằm trong khoảng từ 0 đến 0,4, nghĩa là nó nhỏ hơn 0,4. Đúng không ạ? Nhớ như vậy nhá. Ví dụ này, à, liên kết ở trong các đơn chất tụ hydro, oxy, clo thì các cái nguyên à, đơn chất này chúng ta nhìn thấy luôn là nó được tạo thành từ hai nguyên tố hóa học giống nhau, đúng không? ạ Hai nguyên tố hóa học giống nhau. Mà hai nguyên tố giống nhau rồi có nghĩa là độ âm điện hoàn toàn giống nhau. Độ âm điện giống nhau thì hiệu của nó là mấy? à, hiệu bằng không rõ ràng rồi nó thuộc cái khoảng này thì chúng ta có thể khẳng định một lần nữa về mặt định lượng mặt định lượng nhá có nghĩa là cái hiệu độ âm điện trong các các trường hợp này nó đều bằng không và như vậy nó đều thuộc cái dạng là liên kết cộng hóa trị không có cực kèm nhá chú ý giúp thầy đấy chưa đấy thứ hai là hiệu độ âm điện và liên kết cộng hóa trị có cực thì sao lúc này thì sự khác nhau về độ âm điện khi tham gia liên kết sẽ quyết định đến cặp electron dùng chung nó lệch về bên nào. Được chưa? Nó sẽ lệch về bên nào có độ âm điện nó lớn hơn. Đúng không? Với hai cái trường hợp độ âm điện như nhau thì chúng ta không nói làm gì Bởi vì là khi đó cái khả năng hút của hai nguyên tử nó hoàn toàn giống nhau Nhưng bây giờ là khi độ âm điện nó khác nhau ở hai nguyên tử Thì cái khả năng hút của nó sẽ khác nhau